đánh với ca thức thì được cũng được nhưng mà phải snowball nó sớm snowball nó sớm không thua ừ, mấy con ca thớt bình thường á nó biết mình chơi nearly là nó rất là đề phòng nó đề phòng nó cắm mắt mình Thành ra qua mà ví dụ mà cướp thành công thì ngon mà cướp không thành công thì thua đấy À năng blue trước à Yeah. Ừ. ngon rồi anh em ngon rồi ngon rồi ngon rồi ngon rồi ui đen chưa kìa không không dính vô cái đồng hồ kìa Địt mẹ không mang được cả Ôi, mày ngu mày chết mẹ mày đi, đi, đi mấy ông ơi à, đâm vô tim em mẹ nó kìa nó kìa nó kìa nó kìa nó kìa nó kìa Great, bro. Alright, we'll drop Ok bro Nó trong này, nó trong này mấy ông, nó trong này mấy ông Nó trong này, nó trong này, nó trong này Ok bro Được không ta? Đấy là trụ đầu không ta? Chỉ là nỗi nhớ Thì cũng được rồi Không được rồi, không được rồi, không được rồi Ủa? Lồng này bị điên à? <laughs> Ông đáng ra là không đánh được đâu Mà nó bị điên là thành ra giết nó luôn Bị điên nè đó, ông không ba ông làm như ông ba không ông tiêu ra không ba này hay hay quá boss ơi bên hai ông boss mà không chết là mình mình win đâu mà. tự nhiên mình không có cần quan tâm boss nhiều á mà boss rồi không chết là là win Đấy. cái logic của tôi rất là đơn giản mày đánh mà mày farm không chết là mày win thì mình đua với thằng tốt mình đua với thằng tốt là mình phải chăm sóc thằng tốt nhiều hơn boss cả hai thằng đua với nhau nó hiểu ý hơn hơn là súng bừa bừa bừa bừa mà chết chị đa lắm mẹ à cướp blue à cướp bờ lu nè này ngu Tao cướp luôn mày Ê, này giờ ăn phèo hơi nhiều nghe Phèo nhiều quá Cho, cho, cho nó đẩy vô đi mấy ông Từ từ, cho nó bớt cho sướng đi Đây nè Ô oh! Ui, nó đập lên phát kìa, thốn chưa hay bro อ่าพีเจอนะพี่เจอเกมนะ Hey bro, đi mẹ mày. Đừng có quy tao, quy tao không trúng đâu. ok hả kéo gì nó kéo anh à kéo gì ca thích chắc on à kéo gì mình chơi ê, ê tao chém đó tao chém đó tao chém đó tao chém nó cắt pro à ca thích là việt nam à cá rất là Việt Nam à nó kêu ăn được à được gì rồi Đi rồi Rina Rina chửi kim cương một này có lên có lên có lên phải tin lên em ơi phải tin phải tin phải tin kim cương một rồi kim cương một